Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề bài của ngày hôm nay. Hôm nay, cô và Tuliha sẽ giúp các con xây dựng một bài tập làm văn theo đề bài. Quan sát bức ảnh lễ hội, tả lại quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể. Đầu tiên, con cần phải quan sát bức tranh. Khi quan sát bức tranh, con sẽ sử dụng từ ngữ để kể hoặc để tả. Con có thể lựa chọn tả quang cảnh. Quang cảnh tức là không gian chung, khung cảnh chung nơi diễn ra lễ hội. Con có thể thêm vào đó là những hoạt động. Những hoạt động này chính là cảnh sinh hoạt được diễn ra trong lễ hội. Các con có thể hiểu đơn giản, miêu tả chính là con căn cứ vào những điều con quan sát, con cảm nhận được sau đó con sẽ dùng những từ ngữ để diễn tả lại hình ảnh của sự vật đó. Bên cạnh đó, các con sẽ lồng ghép phần để chúng ta tả cảnh sinh hoạt. Và cảnh sinh hoạt con sẽ hiểu là diễn tả bằng lời, nhưng lời này phải có hình ảnh, có màu sắc, có âm thanh về hoạt động cụ thể. Như vậy, chúng ta sẽ phải lựa chọn các giác quan để chúng ta có thể miêu tả. Nhiều nhất đó là con quan sát bằng mắt, gọi là thị giác. Con mô tả được âm thanh mà con nghe được bằng tai, gọi là thính giác. Và nếu như con đan xen thêm những giác quan khác thì phần miêu tả của con càng sinh động. Bây giờ chúng mình bắt đầu tiếp tục phần thứ hai nhé. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi vào một phần cụ thể cô và Toliha sẽ giúp các con quan sát để miêu tả lại thông qua bức ảnh chơi đu. Các con